mưa mưa đừng rơi chờ mong dáng ai quay về trốn giấu bao câu thề bên mái tranh dưới hiên nhà cao mưa ơi mưa đừng rơi chờ mong dáng ai quay về em bước đi không về đông vương sầu phai màu tình anh tình đời đâu ai biết buồn anh cầm lại nơi đây cố gắng xưa cành hồng bay theo gió nhẹ nhàng tràn vào làn tâm gió bay bay từ về đưa mây vẫn dừng Tôi cũng nắng trên tay tôi sẽ ngâm trên màu hồng Ngày nào đó đi bên nhau giang tay ôm em vào lòng Mà giờ đây tình yêu ai đã xa nơi này Giờ lời anh trên đi ai anh thương em như vậy mà cùng cùng vỡ thương vai em bên anh như vậy là người phụ ta Và chú hoa đón em đi rồi Tình này đâu ai biết thương này Cầm lại nơi đây cố nhân xưa Cành hồng bay theo gió nhẹ nhàng Nhằm vào làng tông gió bay bay Chiều về đưa mây với tình mình Giờ từ mùa thu đã sang đông Chẳng còn nhiều hơi ấm mong tình yêu cho ai bây giờ mình ngu ngơ vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mong mơ anh có em rồi cùng mình yêu em đằng sâu anh ôm niềm đau này ai thấu đâu này người xin em đừng nói về em giờ đây đã có ai rồi đừng lòng phía sau tàn tay đau đớn anh dám tay mở và ngày mà em đi người đã có con tim vô vàn niềm đau dù nằm cái cây mà thấu bao nhiêu buồn vui anh giấu trong lòng vậy thì chia ly từ đây em sẽ không mong chờ người đâu từng đầu xem như trò đùa mơ Enough